Ok, xin chào cả nhà. À đây rồi, có chia sẻ lên à, lên trên à, trên trên cộng đồng ấy rồi. Chờ mình một chút, mình chia sẻ nó lên cái đã để cho nhiều người vào cái đã các bạn ạ rồi mình sẽ ừ, bán hàng ở trên cái này để mình lấy tiền cái nhạc thì mà nó buồn thối ruột sao mà cũng chạy sang đây được ok các bạn chờ mình một chút nhá mà thôi không phải ra của laptop à, cái visa này chờ các bạn chờ mình một chút OK thì à, cái livestream này thì mình sẽ à, xả hàng giảm giá để lấy tiền mình à, trích một à, nửa tiền lãi của mình ra để mình mua vở tặng học sinh nghèo đấy thì đây đây là cái áo Adidas ở shop à, Zubin là trực thuộc thành dòng TV là mình đang xả là 100k hai chiếc đấy 100k hai chiếc áo này các bạn nhé 100k hai chiếc áo này đấy nó có màu xanh và màu trắng các bạn ạ 100k hai chiếc áo này có màu xanh và màu trắng thì nhìn nó nói chung là nhìn nó rất là đẹp và mặc thì nó rất là bền các bạn mua nói chung là các bạn mà đi ăn đi nhậu ba bảy trăm à, năm đến 700 k ấy thì nó rất là lãng phí nhưng mà các bạn chỉ cần các bạn chỉ chỉ cần mua cái áo này thì các bạn có thể mặc hai ba năm và thậm chí là có 100 k hai chiếc áo này thôi đây Đấy, mình vừa livestream thì mình cũng đã có đơn hàng à, từ bạn à, Toàn đấy đặt bốn chiếc áo này Đấy, đặt bốn chiếc áo này Đấy, thì cảm ơn ờ, rất là nhiều cảm ờ, rất là cảm ơn bạn Toàn đã mua để ủng hộ ờ, à, thành dòng TV và sốt Zubin thì đây Đấy, thì à, đây là cái áo mà mình sẽ xả cho các bạn là 100k hai chiếc các bạn nhé 100k hai chiếc này 100k chiếc nha các bạn nhé rất là rẻ các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này các bạn nhé chia sẻ mạnh tay nhá chia sẻ mạnh tay nhá bạn nào đang xem thì chia sẻ mạnh tay nhá chia sẻ mạnh mạnh tay này 100k hai chiếc áo này quá rẻ và quá bèo luôn các bạn nhá Đấy. bây giờ mình sẽ à, giới thiệu cho các bạn à, áo này này áo này là 200k bây giờ xả còn 60k này Đấy, thì mình sẽ giới thiệu qua các cái áo này cái áo này cũng vậy này Đấy, xả còn 60k này các bạn này Đấy, bán lỗ luôn đấy các bạn nhé Bán lỗ là còn 60k này Cái áo này bán lỗ còn 150k này các bạn này Bán lỗ là còn 150k này đấy áo này bàn lỗ có 150k này đấy, áo này thì chất vải cô tông dày dẫn mà mặc rất là đẹp nói chung là rất là chất đây còn dây à, dây lưng này các bạn nhé đây dây lưng này thì mình à, cái này là mẫu 200k bây giờ là mình bán lỗ còn 80k này đây mấy cái mẫu này là bán lỗ còn 80k đồng giá hết này đồng giá 80k này còn cái mẫu đen này này đây cái mẫu này này cái mẫu đen này thì à, là mình trăm rưỡi mình bán lỗ còn 50k các bạn nhé đấy, đây đấy, những cái mẫu này thì nói chung là rất là đẹp rất là chất nó là hàng à, dạng nhà hàng vô sạc đấy các bạn nhé đấy cái hàng vô sạc này đấy. chung là mẫu này thì khá là đẹp ok bây giờ thì mình sẽ à, lên các cái mẫu quần jean này nữa mẫu quần jean này thì là mẫu này là 500k bây giờ thì mình bán à, xả là còn rưỡi các bạn nhé Đấy, mẫu này là 500k bán xả còn rưỡi này bạn nào mà mua thì comment xuống dưới nhé đây mấy cái mẫu này thì mình à, vừa like rồi thì mình sẽ bỏ nó gọn vào Đấy. bỏ nó gọn vào đây rồi quần quần jean còn zin này là 320 bây giờ còn xả còn 250 này còn zin này là 320 xả còn 250 này Đấy. 320 và xả còn 250 các bạn nhé đây các bạn nhớ chia sẻ nhé các bạn nhé đây này đấy nói chung là đường chỉ à, của cái này rất là dày dẫn thì à, như mình cũng đã nói rồi là mình có một cái shop quần áo à, tên là shop Rubin đấy thì à, mình à, đang xả hàng giảm giá và mình cũng trích 50% tiền lãi của mình ra để mình à, à, mua sách tặng à, học sinh nghèo vượt khó mua vở rồi quần này là 320 này quần này là 320 320 thì mình à, xả mình giảm giá là mình còn à, lấy có hai trăm rưỡi thôi các bạn nhé đấy mình sẽ ờ, chuyển uh, giới thiệu với các bạn tất cả các mẫu để uh, để các bạn có thể uh, xem và các bạn chụp ảnh lại để các bạn có thể mua cái mẫu này là 280 bây giờ mình còn xả còn 200 nhé các bạn nhé à đây, mẫu này 280 còn 200 này Đấy. 320 xài còn 250 này Đấy. Mình mang máy tính ờ, xuống cài cho Ngân để chiều hai anh em mượn máy máy ờ, ấy của của Tùng ra để phay cỏ ngoài mộ. đây các bạn nhé cái quần này khá là đẹp quần này nói chung là quần rách nhé các bạn nhé quần này là 390 các bạn nhé 390 thì mình xả còn 260 thôi các bạn nhé Đấy. 390 này xả còn 260 này đây, quần này mình xài còn hai trăm rưỡi này Đấy, quần này là còn hai trăm rưỡi các bạn nhé bạn nào mà mua thì à, chụp ảnh xuống à, chụp ảnh và comment xuống dưới nhé các bạn nhé mẫu này là 380 này mẫu này là mẫu quần rách các bạn nhé Đấy, mẫu này là 380 380 uh... 380 giảm còn 280 à, các bạn nhé Đấy, mẫu đây là 380 giảm còn 280 Mẫu đây cũng vậy 380 giảm còn 280 các bạn nhé đây là cái quần sọc các bạn nhé quần sọc này thì mình sẽ trưng dụng để mình mặc luôn kia Ui, mang quần để, để lên gác để mặc Ok, như vậy mình à, cũng à, sơ qua các cái loại mẫu à, mà mình muốn xả hàng giảm giá để mong là tất cả các bạn hãy ủng hộ Thành Gióng TV dài dài hơn và ủng hộ uh, shop Subin để mình có thể là trích cái phần lợi nhuận à, nhỏ của mình ra để à, mua sách vở tặng các học sinh nghèo và làm các cái món ăn khổng lồ để cho mọi người có thể được thưởng thức mình làm xong bắt đầu mình sẽ đi tặng cho mọi người ăn ví dụ như là cho những người làm quanh quanh đây chẳng hạn thì mình rất là mong uh, à, thời gian à, tới thì các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn và nhớ đăng ký kênh à, thành dòng TV mới của mình ở cái đường link phía dưới này nhớ nhá nhớ đấy nhớ nhớ đấy nhớ là phải đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nhớ nhé các bạn nhé đăng ký kênh click vào cái đường link ở phía dưới để đăng ký kênh ủng hộ mình nhớ đấy nhớ đấy đủ quỷ sứ